Mít Hưởng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến nhé Thì hôm nay à, tiếp theo thì hôm nay Mít Hưởng lại xin chia sẻ cho quý vị về cái phong thủy nhé Phong thủy của tuổi 1983 quý hợi nhé 1983 quý hợi của Lam Mạng và Lữ Mạng luôn nhé Phong thủy à, hướng nhà xây nè, à, Phong thủy màu sắc phong thủy này rồi là những năm được tuổi xây nhà nè, rồi là chia sẻ hướng nhà bếp hướng nhà xây hướng nhà à, nhà tắm này à, hướng cầu thang này bạn chia sẻ hết cho quý vị luôn nhé để chúng ta nắm được là phong thủy của tuổi của mình là như thế nào rồi chia sẻ cho quý vị luôn cái cung uh, tử vi à, là cung gì và cung bắt chặt là cung gì nhé thì à, uh, vi hợi 1983 nam và nữ là uh, cung và cung sinh á, cung sinh của mình là lữ nam á, là cung khôn và lữ là cung cấn nhá đây là cung tử vi để em gì để xem tuổi vợ chồng Đấy, rồi để uh, xem tử vi động số trọng đời nhá đấy là cung tử vi thế còn cái cung bát chặt để làm gì à cái cung bát chặt ở đây thì phạm phượng chia sẻ luôn quý vị nên nhớ là mỗi một tuổi đều có hai cung thứ nhất là cung sinh hay còn gọi là cung tử vi cái cung thứ hai đó là cung bát chặt hay còn gọi là cung phi nam nữ nhá đấy thì cái cung bát chặt này thì chúng ta có thể tính ra được cái còn cái cung mà cung ờ, tử vi cung sinh thì chúng ta không thể tính ra được đó là được được viết ở trong những cuốn sách tử vi trọng đời từ à, thời xưa để lại hay, hay là người dân chúng ta cứ truyền nhau mà xem vào đó là cái cung tử vi Đấy, nhưng mà Phạm Hướng xin chia sẻ cho quý vị luôn là những cái uh, cuốn sách tử vi á, là phải từ năm 1970 mấy trở lên 79 hay 77 trở về trước á, thì nó chính xác hơn cái cung sẽ chính xác hơn thế còn sau này là là toàn là người này rồi rồi là người kia thầy này này thầy kia rồi sáng chế ra viết cái cung phi thần cung tử vi đó là sai nhé đấy thì Phạm Hương chia sẻ luôn cho quý vị biết là cung tử vi là cung gì và cung bắt chặt là gì đấy 1983 quý hợi la mạng là cung khôn là cung tử vi lữ là cung cấn nhé đấy cung tử vi đấy còn cung bắt chặt là gì thì phòng hữu chia sẻ luôn cung bắt chặt thì phải tính cung bắt chặt thì chúng ta lấy 1000 1983 1983 chúng ta chia cho số 9 đó là bắt chặt nhé chia cho số 9 đó là bắt chặt chín nó sẽ ra là 220,3 chúng ta lấy con số 0,3 là cái con số 3 ở đằng sau rồi chúng ta sẽ dò vào đây chúng ta dò vào cái bảng này nhé cái bảng này bảng mà bắt chặt nhá cung phi bắt chặt nhá cung phi làm lữ bắt chặt của lam và lữ ấy thì con số 3 của lam thì quý vị dựa đây cái số 3 là cung gì thì các bạn sẽ biết nên nữ ở đây con số 3 là gì nhá Cái con số 3 ở đây đó là cung gì Đó là cung cấn nhá Con số 3 ở đây của lam mạng là cung cấn Cung cấn ở đây có nghĩa là con nhà hướng ờ, Tây thuộc Tây tứ chặt Cung cấn nó nằm ở đây Đây Cung cấn nó nằm ở đây đó là hướng Đông Bắc nhá Đấy, con nhà thuộc Tây tứ chặt là hướng Đông Bắc thứ nhất này Đấy, đây là lam mạng nhá rồi hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc này hướng tiếp theo là hướng chánh tây này và hướng tiếp theo đó là hướng tây nam nhé đây là bốn hướng thuộc tây tứ trạch nhé đây là la mạo 1983 quý hợi cung cấn Đấy, thuộc là tây tư mệnh ừ. rồi tiếp theo thì quý vị lấy con số 3 cha và bảng nữ của tuổi 1983 quý hợi của nữ là cung gì cung phi bát chặt là cung gì nhé con số 3 ở đây nó là nó là cung đoài nó là cung đoài đây này số 3 là cung đoài thì cung đoài ở đây cũng là cung đoài ở đây này. cung đoài là hướng tây này hướng chánh tây này đấy, đấy là cũng thuộc tây tứ mệnh luôn nhá đấy rồi là hướng tây bắc này tây nam này và hướng đông bắc nhá cũng thuộc thuộc quanh nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh nhá đấy rồi thì 1983 Lam và lữ là quý hợi thuộc uh, mận là mận đại hải thủy mận đại hải thủy ở đây đó là mạng thủy thì phạm hướng xin chia sẻ cho quý vị luôn màu sắc tương sinh tương hợp của mình à, tương sinh tương hợp của mình là màu sắc như nào ở đây mạng thủy của mình ở đây nó là trắng xám nghi này ấy màu tương hợp là trắng xám nghi nhá đấy màu tương sinh tương sinh tương hợp trắng xám nghi rồi là màu đen rồi màu xanh nước biển đây là những màu là chúng ta dự sử dụng phong thủy là như là sơn cửa sơn nhà sơn cửa à, rồi là mua cửa mua xe mua pháo đấy là những màu sắc phải thuộc hợp với mệnh của chúng ta nhé đó trắng sâm nghi đen và xanh nước biển thế còn mà cái màu mà đại kỵ đó là màu vàng và màu nâu đất nhé đại kỵ màu vàng màu nâu đất không nên sử dụng hai màu này nhé đó là màu vàng và màu nâu đất không được sử dụng hai màu này đấy rồi tiếp theo thì à, Phạm Hưởng chia sẻ luôn uh, thì cái hướng uh, từng hướng hướng nào tốt nhất nhá tại vì là mình có bốn hướng nhưng nhưng mà chúng ta phải là chọn cái hướng tốt nhất để để xoay uh, hướng nhà cho cho đẹp nhất rồi hướng thứ hai là hướng đẹp gì hướng thứ ba thứ bốn đó nó đều có bốn hướng thì chúng ta chọn cái, lựa cái hướng nào đẹp nhất thì chúng ta làm Đấy, hoặc là chúng ta trước khi chúng ta mua nhà mua cửa chúng ta phải nắm được là cái hướng mận của mình là hướng nào để chúng ta biết đường chúng ta mua miếng đất cho phù hợp hoặc là mua cái nhà hợp hướng với mình nhá đấy thì ở đây là hướng uh, tốt nhất của tuổi 1983 nhá quý hợi nhá hướng thứ nhất đó là hướng Tây Nam nhá hướng Tây Nam ở đây đó là hướng sân khí là phúc độc vẹn toàn hướng thứ hai đó là hướng Tây Bắc đó là thiên y là gặp thiên thời địa lợi địa lợi được che chở nhá và hướng thứ ba đó là hướng à, chánh tây diên liên là mọi sự bình ổn hướng thứ tư đó là hướng đông bắc là phục vị được sự giúp đỡ nhá đó là bốn hướng tốt nhá ờ, bốn hướng xấu kia không phải bàn rồi nhá bốn hướng xấu kia tí phạm hưởng chia sẻ tiếp rồi tiếp theo thì à, phạm hưởng chia sẻ cho quý vị luôn thì 1983 lam và nữ được tuổi xây nhà nhá được tuổi xây nhà đấy thì thực sự ra ở đây là phạm hứa chia cho tuổi lam đấy, thực người ta nói là xây nhà thì thì, cho, thì chọn tuổi đàn ông đấy còn lấy vợ thì phải xem tuổi đàn bà đấy nhưng ví dụ như ở trong nhà ông ta mà ví dụ như gia đình nào á, mà không có người đàn ông thì dĩ nhiên là người phụ nữ lớn tuổi nhất thì sẽ đứng ra để mà xây nhà lấy tuổi đó để xây nhà đấy thế còn đâu mà có vợ có chồng thì dĩ nhiên phải lấy tuổi của chồng để làm nhà nhé đây quý vị phải lưu ý như vậy

đây là những năm được tuổi xây nhà nhá những năm được tuổi xây nhà tại sao lại được tuổi tại vì nó không nó không phạm vào ba điều như sau không phạm vào hoàng ốc Đấy, không phạm vào tam tai và cũng không phạm vào kim lâu đây là ba cái là chúng ta khi xây nhà làm nhà làm cửa là không phạm vào ba cái thứ này thì chúng ta được phép xây nhà trong cái năm đó thì đó là phạm hưởng phạm hưởng đã chia sẻ cho quý vị là được những năm được tuổi xây nhà ấy là không phạm vào ba điều đó nhá thế còn vấn đề là chúng ta à, chọn cái tháng nào xây nhà cũng được hết trơn tại chúng ta đã đã được 5 tuổi xây nhà thì tháng nào cũng có ngày tốt nhá thì phạm hưởng chia sẻ luôn thì ở trong cái tháng đó ví dụ trong vòng 12 tháng chúng ta chọn đại một tháng được ví dụ chúng ta thích xây tháng 1 hay tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tùy theo Đấy, chỉ cần quý vị mở cái lập mở cái cuốn lịch âm ra nhé, cuốn lịch âm ra ở trong đó nó có tháng 1 hay tháng 2 tháng 3 gì đó 12 tháng đó thì dĩ nhiên ở trong một tháng đó nó sẽ có, sẽ có vài ngày có giờ hoàng đạo thì quý vị nên chọn một cái ngày nào đó trong tháng có giờ hoàng đạo đó thì chúng thì quý vị chọn vào cái giờ hoàng đạo đó để chúng ta khởi công làm cái lễ làm một cái lễ để khởi công nhé. trước khi chúng ta làm lễ thì à, thì chúng ta phải à, những người không liên quan Đấy, thì chúng ta lên cho ta nuôi ra một bên nhé người không có liên quan thì không được ở đó có nhận được nhưng mà không được uh, động chạm vào miếng đất của mình chuẩn bị động thổ nhé đấy khi vừa chúng ta vừa làm lễ khấn bái xong thì chúng ta thì cái người được tuổi đó phải mang cuốc mang sẻng vào trong cái miếng đất để chúng ta động thổ động thổ một hai ba phát đó, động thổ cũng là cuốc cuốc một vài cuốc một vài cuốc hoặc là à, sới vài ba sới nhé đấy rồi xong đó thì chúng ta thu gọn đồ đạc lại cho thợ làm nó cho thợ vào động thổ tiếp nhé đấy thì nó mới hợp lệ nhé quý vị nhé lưu ý nhé đấy là vấn đề động thổ rồi tiếp theo thì à, phạm hướng chia sẻ luôn cho cho quý vị luôn là hiểu thêm về những cái hướng của chúng ta lo như thế nào ví dụ hướng sinh khí thì nó như thế nào hướng sinh khí ở đây là thông suốt nhé là lẫy lỡ sinh sôi đấy rồi là hanh thông đấy nhá rồi là thăng tiến đây đây đó là chúng ta mà xây nhà về quay về hướng sinh khí đó là hướng tốt hướng thứ hai đó là hướng thiên y đó là đại cát đại lợi biểu hiện biểu hiện của sự là tài lộc gia tăng nhé đấy rồi là trong cuộc sống mọi mặt đều được à, à, đại cát đại lợi đấy rồi là được à, phù hộ độ trì được à, được sự giúp đỡ nhé đấy là cái hướng uh, thiên hy rồi hướng thứ ba đó là hướng diên niên hướng diên niên ở đây nó biểu hiện là cát khí tốt nè, biểu hiện sự vững vàng thuận hòa êm đẹp đấy rồi là may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ tình cảm gia đình ấy là cái là cái hướng diên niên rồi tiếp theo cái hướng cuối cùng đó là hướng phục vị thì hướng này có nghĩa là à, là hướng biến gặp khỏe như là những ờ, cái trở ngại á gặp những trở ngại được phục hồi lại nhá những trở trở ngại trước kia chúng ta được phục hồi lại đấy, như ban đầu đấy, đấy. rồi là được uh, uh, hung thành cát những cái vấn đề mà hung thành cát đấy có nghĩa là bình ổn lại đấy, mọi sự bình ổn lại mọi sự đấy, đây là hướng uh, phục vụ phục vị nó, nó là như vậy nó phục hồi phục vị đấy nhá cân bằng lại phục hồi lại những cái ờ, lợi ích cho gia chủ nhá đấy là cũng phục vị rồi thì phạm hướng chia sẻ luôn hướng tuyệt tuyệt mận tại là hướng là nó có ý nghĩa như nào hướng tuyệt mận ở đây là tuyệt mận là hết đời chia ni chia cát nguy khốn hôn nhân uh, hôn nhân không thành rồi là uh, gia đạo bất an tình duyên chắc trở nhé đó là hướng tuyệt mệnh rồi hướng ngũ quỷ là hướng à, bị quấy rối đấy rồi là à, vợ chồng con cái thì bất đồng quan điểm đấy nhá đấy, rồi là à, vô tiền khoáng hậu gặp ngũ quỷ xảy ra nhiều tranh cãi cãi vã thị phi nhá đấy là ngũ quỷ còn hướng tiếp theo đó là hướng lục xác hướng lục xác ở đây đó là sự là đứt đoạn đấy rồi là chia ni thương tổn mất mát đấy, rồi là uh, mưu sự không thành đấy, rồi là những cái vãng vong đấy, rồi là hao tài tốn của trở ngại đấy là về vấn đề là hướng lục sát đấy, hướng tiếp theo đó là hướng họa hại đấy, hướng họa hại ở đây là hao tổn nhá, hao tài đấy, rồi là uh, chia ni chia cắt họa hại mưu sự không thành tình duyên cắt trở ni tán ấy rồi là à, sức khỏe ốm yếu hôn nhân bất ổn nhé sinh sản về đường sinh sản cũng không có tốt không thuận lợi nhé cẩn thận đó là về vấn đề là như vậy nhé tùy từng hướng Đấy, thì coi thì uh, mong là qua cái video này phòng hướng chia sẻ cho quý vị thì quý vị nắm được để chúng ta biết được là cái tuổi 1983 la mạng và nữ mạng mình thuộc cái thuộc cái mệnh thuộc cái hướng hướng mệnh của mình là hướng nào để chúng ta biết để chúng ta mua một cái một cái căn nhà hợp với mệnh chúng ta mua một miếng đất hợp với mệnh chúng ta ấy thì à, hiện nay thì nói chung là về phong thủy cực kỳ là đa dạng là chúng ta phải nắm bắt được hiện nay là cực kỳ là đa dạng tại vì cái phong thủy phong thủy nó ảnh hưởng đến con người ngoại cảnh nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều hiện nay là do ngoại cảnh ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của của con người chúng ta nên là chúng ta phải sử dụng Đấy, cái cung bắt chặt này chúng ta bấm ra để chúng ta tìm được cái mệnh của chúng ta để chúng ta làm sao cho nó phù hợp đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta nhé Đấy, mong qua video này là hồng hướng chia sẻ là như vậy thế còn cũng rất là nhiều người rất là nhiều người đang thắc mắc tại sao là nó có cái bảng đồ như thế này có cái bảng đồ để chúng ta dễ tính chỉ cần chúng ta lấy năm sinh ra chúng ta chia 9 lấy con số 0, lấy đằng sau con số phẩy lại để dò cái bảng này tại vì sao tại cái bảng này nói chung nó phạm hưởng phải à, phải tính toán ở trong cái bắt chặt ra rất là lâu nó thẳng ra là rất là lâu mất rất là nhiều thời gian có thể nói mất cả ngày hai ba ngày trời để mà chúng ta tìm ra được cái cái cung bắt cung cung cái cung tìm ra được cái công thức để chúng ta tìm cái cung mệnh của chúng ta nhé đấy là phòng hợp chia sẻ với quý vị đấy thì bây giờ chúng ta chỉ cần biết là lấy cái năm sinh chúng ta chia rồi dò vào cái đó là chúng ta sẽ ra được ngay cái mệnh của ai liền nhé các bạn lưu ý nhá, là cái cung bắt chặt hay còn gọi là cung phi nam nữ này không được xem tuổi nhá không được lấy không được lấy lấy cái cung này để chúng ta đi xem tuổi vợ chồng hay là đi xem uh, hay là đi xem tử vi trọng đời nó sẽ không không được chính xác nhá nói chung là nó nó có được nó nó có trúng nhưng mà nói chung là không được chuẩn xác không được chính xác cho lắm nhá à, chúng ta phải lấy cung sinh ra nó mới đúng nhá thì mong cái video này thì uh, sẽ đem lại nhiều hữu ích cho mọi người cho tuổi 1983 và ai là người ai là quý vị khán giả đầu tiên xem cái like xem cái video của Phạm Hướng thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ để Phạm Hướng chia sẻ tất tần tật những tất cả những năm sinh cho quý vị biết để chúng ta nắm được là cái hướng mệnh hướng nhà xây chúng ta hướng phong thủy của tuổi mình là hướng như thế nào nhé là phong thủy của mình là như thế nào nhé rồi chia sẻ cho quý vị là năm năm được tuổi xây nhà nhé đấy thì thôi à, phạm hưởng xin dừng cái à, video tại đây nhé hẹn quý vị ở cái video tiếp theo